Sản Phát Thiết thì hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2022 thì Hiện tại tôi đang đứng trên uh, tuyến cao tốc dầu dây uh, Phan Thiết Thì cao tốc tuyến uh, dầu dây Phan Thiết này thì uh, có chiều dài là 99 km Đi từ uh, dầu dây đi qua uh, huyện Xuân Lộc Đi qua huyện uh, Hàm Tân Đi qua huyện Hàm uh, Thần Nam và đi qua huyện Hàm Thuận Bắc cắt với quốc lộ 28 là điểm cuối cùng của đường cao tốc hiện tại tôi đang đứng tại cái điểm cắt với ờ, quốc lộ 55 ờ, và cao tốc dầu dây Phan Thiết đây là một cái ờ, điểm cắt rất quan trọng trên tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết hiện tại thì nhà thầu đang thi công cầu vượt bắc ngang qua tuyến cao tốc ở trên đường ờ, quốc lộ 55B hiện tại thì 17 ờ, giờ hơn 17 giờ chiều nhưng mà có thể thấy là công nhân của nhà thầu đang ờ, thi công không ngừng nghỉ với các cái phương tiện cơ giới đang hoạt động để có thể đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào thông xe tuyến cao tốc này các tốc độ dấu Phan Thiết thì có thiết kế với 6 à, làn xe và tốc độ à, tối đa cho phép chạy là 120 km một giờ thì sẽ rút ngắn được à, thời gian di chuyển từ Sài Gòn ra thành phố Phan Thiết chỉ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng hiện nay xuống còn 2 tiếng và người có thể thấy là hiện tại tuyến cao tốc này thì đoàn cắt với quốc lộ 55B này đã được lưu đá, nén đá và chuẩn bị được ờ, trải thảm nhựa. Cầu vượt thì đã được ờ, lên ờ, trụ cầu, trụ cầu và dầm cầu thì đã được đúc. Ở phía sau này thì có cái cầu trục này thì đã được đúc những cái dầm cầu. Những cái dầm cầu thì đã được đúc. Bây giờ thì uh, trong quá trình mà làm ờ, kết cấu thép của phần ờ, chân cầu đây sau khi mà kết cấu thép của phần chân cầu xong thì sẽ được ờ, bắt những cái dầm cầu ở phía bên kia đã được đúc sẵn thì đây là một cái đài công trình đài công trình cung cấp đá cho tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết thì từ cái điểm cắt này mà đi xuống quốc lộ 1A thì chỉ có 4 km đường ờ, quốc lộ 55B này thì đi từ thị xã La Ghi đi qua huyện Hàm Tân đi lên ờ, huyện Tấn Linh và đi ờ, lên huyện Bảo Lộc cắt với quốc lộ 20 tại tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc ở ngay vị trí này thì sẽ có một cái ờ, đường ờ, cầu vượt đi ngang qua và có cái đường ờ, từ cao tốc dẫn xuống đường quốc lộ 55B đây là một trong những cái điểm cắt quan trọng tại tỉnh Bình Thuận thì mọi người mà có nhu cầu đầu tư bất động sản tại Phan Thiết thời điểm này rất là tốt đây là một cái thời điểm cực kỳ quan trọng để mọi người có thể à, đầu tư tại à, bất động sản tại Bình Thuận bởi vì cái tuyến cao tốc này sẽ được à, thông xe vào tầm quý 4 năm 2022 lúc đó thì giá trị bất động sản tại Bình Thuận sẽ có sự thay đổi rất nhiều thì đây là một cái thời điểm mà anh chị có thể đầu tư để trong năm 2023 có thể ra hàng hiện tại thì các cái loại hình bất động sản à, nghỉ dưỡng rồi à, bất động sản về à, đất nền và bất động sản về đất mẫu đất sào đất nông nghiệp á, đã được giao dịch rất nhiều vào thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022 này tại tỉnh Bình Thuận Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo